Chào bạn, tôi là Lê Thanh Hải và công việc hiện tại của tôi đó là chuyên tư vấn và triển khai xây dựng hệ thống marketing cho các bot kinh doanh online để giúp cho hệ thống của họ có thể à, phát triển lớn mạnh hơn và chuyên nghiệp hơn. Và trong quá trình đồng hành cùng họ thì tôi à, phát hiện ra một cái điều giúp cho họ có thể thành công nhanh chóng, giúp cho họ có thể thành công vượt bậc. Đó chính là họ đã có một cái quy trình từng bước từng bước từng bước để họ có thể nhân bản được hệ thống và trong cái video này tôi sẽ chia sẻ với bạn đó là một cái quy trình từng bước làm sao để các bạn có thể xây dựng một cái hệ thống lớn mạnh hàng ngàn người và quy trình này nó sẽ gồm có 5 bước quy trình 5 bước để giúp các bạn có thể xây dựng một hệ thống lớn mạnh chuyên nghiệp bài bản cái bước đầu tiên để các bạn có thể xây dựng được một cái hệ thống đó chính là các bạn cần phải đơn giản hóa tất cả mọi việc để một người mới một người chưa có kinh nghiệm một người còn yếu họ có thể làm được bước đầu tiên các bạn ghi xuống để các bạn xây dựng một hệ thống lớn mạnh thì bước đầu tiên là bạn phải đơn giản hóa đơn giản hóa tất cả những cái việc mà các bạn làm để làm sao một người mới bắt đầu, một người chưa có kinh nghiệm, một mẹ bỉm sữa, một người à, sinh viên, một người mới ra trường, một người không được đi học nhiều họ cũng có thể hiểu, họ cũng có thể làm được những cái điều mà mà trong hệ thống của bạn đang áp dụng. Đó, bước đơn giản hóa này thì các bạn hãy hãy dùng một cái ngôn từ diễn tả những cái công việc, những cái list việc làm sao để mà họ nghe là họ hiểu, ai cũng hiểu Thế ngôn từ nói chuyện nó đơn giản, nó phù hợp với cả đối tượng trong cái tệp khách hàng của bạn. Có thể là bạn đang rất là giỏi, bạn bạn uh, nói đến content, bạn nói đến uh, video marketing, bạn nói tới những cái chatbot viral, bạn hiểu. Nhưng đối với những người mới, họ sẽ không hiểu cái từ đó và bạn làm sao để bạn phải diễn tả để cho họ hiểu mà bạn phải dùng những ngôn từ rất đơn giản. Đó. <clears throat> Đấy là bước đầu tiên bạn phải luôn có một cái tư duy là đơn giản hóa mọi cái để người mới bắt đầu Người có kỹ năng trung bình họ cũng có thể tạo ra, họ cũng có thể làm được Sau khi bạn làm bước đơn giản hóa rồi Bước thứ hai đó bạn phải làm bước quy trình hóa Quy trình hóa có nghĩa là bạn phải tổng hợp nó lại Tổng hợp nó lại Thì làm sao để tổng hợp lại nó thành một quy trình thì đầu tiên bạn hãy ghi ra tất cả các checklist cần phải làm để hoàn thành được một công việc nào đó Ví dụ như bạn muốn làm một cái quy trình hóa cho người mới bắt đầu bán hàng trong vòng 7 ngày làm gì Thì bạn hãy ngồi lại và bạn ghi lại xem là trong vòng 7 ngày bạn mới bắt đầu vào công việc bán hàng thì bạn đã làm gì Đó, bạn ghi lại checklist từ cả từ những checklist liên quan đến tư duy, từ những checklist liên quan tới việc làm, hành động cần phải làm Khi bạn ghi ra các checklist như vậy cách checklist cần phải làm để đạt được một kết quả gì đó Cách checklist cần phải làm để để tạo ra một kết quả gì đó từ tư duy cho tới hành động Ví dụ như những cái checklist liên quan tới việc bán lẻ cho người mới bắt đầu vào hệ thống của bạn Thì bạn cần phải có những checklist về tư duy đó là bán hàng là giúp đỡ khách hàng Hay là tôi trao giá trị vượt sự mong đợi cho khách hàng Hay là những cái checklist tư duy là tôi cho người thân của tôi sử dụng sản phẩm trước đó tức là bạn cần có cái checklist về tư duy sau đó thì bạn cần có những checklist về về hành động ví dụ như hành động à, à, à, đăng bài à, đăng bài gây thu hút về sản phẩm này hành động à, à, gọi điện cho những người thân yêu của bạn để à, có thể tư vấn cho họ này hay là hành động tối ưu hóa trang cá nhân này hay là hành động chốt sale này hay là hành động à, gì đó mà bạn đã từng làm để tạo ra kết quả và và khi đó thì khi mà bạn có được cái checklist rồi thì bạn sẽ phải làm việc tiếp theo đó là bạn phải sâu chuỗi lại những cái checklist đó theo từng bước từng bước việc gì làm trước việc gì làm sau đó bạn hình dung ra không ạ khi bạn có một checklist bạn cứ ngồi bạn ghi ra rất nhiều rất nhiều những cái việc cần phải làm nhưng bây giờ nếu như bạn gửi cho những người mới một cái checklist đó thì họ cũng chưa biết họ cần phải làm như thế nào cả cho nên bạn cần phải sắp xếp việc này làm trước, việc này làm sau, việc này cần phải làm, việc này cần chưa cần phải làm vội. Đó, thì như vậy là họ sẽ làm theo đúng như vậy. Đó, thì như vậy là sẽ có một cái quy trình. Và khi mà bạn tạo ra cái cái checklist từng việc nào làm trước, việc nào làm sau rồi và bạn cần phải có một điều nữa đó là bạn phải có một cái bộ là bộ kiểm soát bộ kiểm tra check tức là những cái tiêu chuẩn ví dụ họ tối ưu hóa trang cá nhân của họ như thế nào là được rồi thì bạn cần phải có những cái tiêu chuẩn hay là họ đăng bài bao nhiêu bài một ngày bạn cần phải có tiêu chuẩn tức là bạn có những cái tiêu chuẩn để đánh giá những cái kết quả mà họ làm trong cái checklist của bạn đó thì như vậy là khi bạn có một cái sâu chuỗi những cái việc cần phải làm và bạn có những cái tiêu chuẩn để đánh giá cái kết quả của các việc đó thì bạn đã có một cái bộ quy trình hóa sau khi mà bạn có bộ quy trình rồi thì bây giờ bước tiếp theo đó bạn sẽ làm bước gọi là nhân bản hóa khi bạn có quy trình rất là bài bản rất là chuyên nghiệp rồi thì bây giờ chúng ta phải làm sao để nhân bản nhiều người nhiều người họ cũng có thể áp dụng cái quy trình này thì các bạn cần phải nhân bản hóa bằng việc là các bạn phải đào tạo cho mọi người cái quy trình mà các bạn đã tạo ra các bạn phải live stream trong group đào tạo họ này hoặc là bạn phải quay lại các video để các bạn dạy lại họ từng bước từng bước trong cái quy trình của bạn này hoặc là các bạn à, có thể tổ chức một cái buổi lớp học offline để mời họ đến để các bạn sẽ dạy họ trong cái buổi offline đó này thì khi đó các bạn sẽ nhân bản nhân bản nhân bản nhiều người hơn nhân bản nhiều hệ thống hơn đó đấy là bước thứ ba là nhân bản hóa và chuyển sang bước thứ tư Bước thứ tư đó là khi mà bạn đào tạo họ và họ về họ áp dụng thì có những người áp dụng hiệu quả, có những người áp dụng không hiệu quả hoặc à, thời thế thay đổi và cái quy trình của bạn đã bị lỗi thời thì các bạn cần phải làm một việc đó là các bạn phải tối ưu hóa bước thứ tư đó là các bạn sẽ tối ưu hóa tối ưu hóa nghĩa là sao nghĩa là các bạn phải cập nhật thêm những cái điều mới mỗi ngày để để đưa vào trong cái quy trình của bạn để nó phù hợp với thời điểm hiện tại tối ưu hóa có nghĩa là sao có nghĩa là các bạn phải lắng nghe ý kiến phản hồi uh, của những uh, đại lý của bạn họ đã áp dụng quy trình này và họ đã cảm thấy như thế nào họ thấy điều gì chưa ổn họ thấy điều gì hay thì các bạn cần phải tối ưu hóa nó lại cần phải lắng nghe ý kiến của khách hàng cần phải à, chỉnh sửa để nó phù hợp với thời điểm hiện tại sau khi tối ưu hóa rồi thì các bạn lại quay trở lại để đào tạo lại mọi người về cái quy trình mà các bạn đã tối ưu lại và khi mà các bạn đã đào tạo họ cái quy trình mới này rồi thì sẽ đến một ngày sẽ đến một lần đó là bạn sẽ tạo ra một cái quy trình rất là ngon cái quy trình nó chuyên nghiệp nó bài bản nó rất là hiệu quả khi mà bạn cứ tối ưu tối ưu hóa rất là nhiều lần như vậy đó thì đến bước thứ năm bước cuối cùng đó là sẽ là bước tự động hóa tự động hóa có nghĩa là sao không phải là chỉ mỗi là tự động hóa là các bạn áp dụng những cái công nghệ tự động vào trong hệ thống của bạn mà tự động hóa ở đây có nghĩa là khi đó thì đại lý của bạn họ tự động đào tạo họ tự động nhân bản họ tự động biết viết quy trình thủ lĩnh của bạn họ tự động mở những cái lớp học đào tạo và họ tự động nhân bản nhân bản lên và khi đấy thì hệ thống của bạn sẽ phát triển rất là nhanh phát triển rất bùng nổ và tôi sẽ tổng kết lại cho các bạn 5 bước để bạn có thể xây dựng một cái hệ thống phát triển lớn mạnh Bước thứ nhất là chúng ta phải đơn giản hóa mọi việc để người mới bắt đầu vào họ có thể áp dụng. Bước thứ hai đó chúng ta sẽ à, quy trình hóa lại tất cả mọi việc trong hệ thống của chúng ta đều có văn bản, đều có video, đều có hình ảnh để mà quy trình hóa mọi việc. Bước thứ ba đó là các bạn sẽ nhân bản hóa bằng việc là các bạn sẽ tổ chức những cái buổi đào tạo họ về cái quy trình. Bước thứ tư đó là mình sẽ tối ưu lại cái quy trình đấy thông qua phản hồi của đại lý thông qua những cái cập nhật mới mỗi ngày bước thứ năm đó là bước tự động hóa thì là mọi người sẽ tự động nhân bản nhân bản mọi người lên và hệ thống của bạn sẽ phát triển theo cấp số nhân sẽ bùng nổ phát triển rất là lớn mạnh và đó chính là 5 bước để giúp các bạn có thể xây dựng được một cái hệ thống lớn mạnh và cảm ơn các bạn đã xem video này xin chào và hẹn gặp lại bạn các video tiếp theo hãy đăng ký kênh youtube của Hải để lắng nghe những cái điều chia sẻ về kinh doanh online từ Hải. Xin chào!